bây giờ bạn muốn biết cái nhà nó có lên giá hay không á nó dựa vào cái gì nó dựa vào quy hoạch thời buổi này là hẻm bỏ mua nhà trong hẻm là thất sắc cứ 5 phút làm rơm rơm rơm rơm rơm rơm ai quen bộ bỏm ta âu yếm yêu đương rơm rơm cái sụi luôn kiến thức bất động sản kinh nghiệm thực tiễn mô lừa đảo Dreamer làm giàu Kiến xây Việt Nam Duy Nguyễn THOL BBT Building <laughs> Mới tập xong nhất cơ quá à, Xin trân trọng giới thiệu cho các bạn cái video đầu tiên trong chương trình Vlog Kinh doanh tại sao phải làm vlog kinh doanh trong cái cuộc sống này mọi người chúng ta đều phải có nhu cầu làm giàu đúng chưa mà có rất là nhiều bạn trẻ fan hâm mộ của Duy Nguyễn nói rằng anh Duy Nguyễn ơi anh làm vlog kinh doanh đi wow. em nghe mấy thằng cha giáo sư trường đại học nói chuyện chém gió em bực quá má nó chém như quỷ vậy đó nó chém trời đất ơi kinh doanh là làm làm giàu không khó này nọ nhìn nhà nó nghèo thế <laughs> nên thôi em bây giờ em hết thần tượng tôi nói rồi bây giờ em thích một người nào mà nói thẳng nói thật mà nói khách quan nói không có gì lợi ích cũng ăn cò trong vấn đề bất động sản <laughs> tại sao tại vì ngày hôm nay bất động sản là một thị trường tiềm năng tất cả chúng ta làm giàu để chi kiếm tiền mua nhà ở chứ anh chị đó thì trong cái chuỗi video từ đây về tiếp theo Duy Nguyễn sẽ cố gắng à, chia sẻ truyền tải cho các bạn bạn nào biết rồi thôi những cái kinh nghiệm kiến thức những cái chiêu trò những cái chiêu trò khi mà chúng ta dấn thân vô cái công việc mua đất mua nhà và kinh doanh làm giàu từ bất động sản sẽ nói với các bạn vậy đất nước Việt Nam chúng ta đó đang ở trong thời điểm phát triển mà giao thời thì trong cái giai đoạn này Di Nguyễn đã nói rất là nhiều lần rồi không giàu được thì giai đoạn sau rất khó giàu bà thấy không ở Việt Nam trọc phú bất động sản ca đóng wow. ôm đất hết bây giờ kiếm cục đất mua cực thấy bà nội luôn đúng không vấn đề đất cát là một vấn đề rất khó khăn đòi hỏi chúng ta phải có kiến thức sâu và rộng đó mà thằng nào có được cái kiến thức thực tế thì nó cần phải trải qua à mua đất sao này non sao đầu tư sao có lời abc và vlog ngày hôm nay nội dung là cái cách mà chúng ta mua đất để đạt được lợi nhuận cao nhất không mua đất lỗ mua chi ba nhưng mà trong vấn đề mua đất có rất là nhiều cái kiến thức mà duy không có thể nào mà truyền tải trong một cái video ngắn gọn này được nó nhiều lắm bạn thì bạn nào có nhu cầu gì đó thì cứ ờ, comment ở dưới video đi rồi đàn em của duy á nó đọc rồi rồi đàn em của duy á nó đọc rồi nó nó nó nó đâu <laughs> nó, nó, nó, nó đưa clip lên là gì uh, ờ, cố gắng làm video Ai, mệt quá các bạn cố gắng thông cảm nha mới tập gym xong wow. là một gymer đâu chỉ cơ bắp là được là một gymer đâu chỉ cơ bắp là được ngoài cơ bắp ra chúng ta còn phải có những giá trị khác trong cuộc sống đó làm gymer làm gymer xong mà làm bt làm bt kiếm tiền kiếm tiền xong làm gì đi mua đất đã <laughs> thấy không nhưng mà không biết đi mua đất kiếm tiền làm bt đã đời ra được bị lừa bị lừa mấy em <laughs> đó, vậy thì bây giờ chúng ta mua đất chúng ta phải xác định rằng mua để chơi giờ có hai loại nha mua để ở với hai là mua để đầu tư đó Di Nguyễn không dạy các bạn đầu tư Di Nguyễn sẽ cố gắng à, chia sẻ truyền tải cho các bạn những cái kinh nghiệm kiến thức những cái chiêu trò khi mà chúng ta dấn thân vô cái công việc mua đất mua nhà và kinh doanh làm giàu từ bất động sản không chỉ các bạn đầu tư chỉ mua để ở thôi nha chỉ mua để ở thôi mà bây giờ mà mua đất mà để ở thì có hai loại nữa thằng ngu thì nó ăn phận thằng khôn thì nó ở nó kiếm thêm đúng không an phận tức là sao à tức là giờ tôi mua cục đất xong rồi tôi xây cái nhà tôi lấy vợ lấy con đẻ cái xong hết nó nô no, nó nô quan tâm gì cả nhưng mà cái thằng khác nó khôn nói thôi giờ mua đất kệ đi trong thời gian chờ đợi xây cái nhà cấp 4 dựng đó ở sẵn nó đất lên bán chuyện miếng khác thằng đó nó khôn hơn nó vừa ở nó vừa nó vừa me đó Vậy thì bạn muốn là đối tượng nào? Số 2 Đối tượng số 2 phải không? À, camera đã chọn đối tượng số 2 các bạn Được Wow Vậy thì bây giờ á Đầu tiên mình phải xác định cái miếng đất có đáng mua hay không cái đã wow. Đó Vậy thì bây giờ miếng đất sao đáng mua? Có sổ đỏ không ba? Đất sổ đỏ quăng ra coi chơi coi Không có sổ đỏ đâu, từ từ đi dự án này đang làm anh ơi Đợi 3 4 tháng sau phân lô chia nền ABC các kiểu rồi, xin sổ đỏ hàng loạt nha Thôi bỏ tao nói thiệt thị trường nó đầy nhưng mà kinh nghiệm giang hồ của anh Di là bỏ kèo đó không có thơm ba ơi cái kèo đó kèo đó nguy hiểm lắm nha tại sao nguy hiểm đơn giản nè đúng không bây giờ bạn mua đất mà để bạn ở mà bạn xác định là bạn ở đúng chưa mà bây giờ tự nhiên đất không có sổ xong rồi mua cái ra ngoài công ty kia kia nó ôm đất dụ như à, dụ như anh đi anh anh anh tự nhiên anh bữa nay anh đại gia mấy em anh mua 10 à, ngàn mét vuông đất ruộng wow. xong rồi anh ủi ủi nên anh phân nền đó anh anh làm đường làm đường nhựa làm nhựa đồ đẹp đẹp nha xong rồi máy xúc máy ủi này nọ kia đậu xong anh thuê 100 thằng làm nhân viên anh luôn đó bán đất nền này bán đất nền này vô vài bữa có sổ đỏ nha nó hiểu không thấy làm ăn mà bản không xong cái mấy em cắm đầu vô mua trời nó có nó rẻ nè mua có lời nè abc nè không có sổ không có sổ sau này mất tiêu đất mất tiêu tiền nhớ đất không có sổ không quan tâm có sổ đây rồi chị em. bây giờ tại sao như nguyễn nổi tiếng bởi hai câu thơ đôi tay zimmer đâu chỉ để làm thơ mà quy luật tinh từng trang sổ đỏ đó nó đầu tiên đó phải có sổ thứ hai nhận diện cái sổ mà nhận diện cái sổ nó phức tạp lắm thì à, nói chung bạn nào muốn biết muốn biết hiểu cách đọc sổ đỏ đi thì từ từ bữa nào chỉ cho nó bữa nào lấy bốn năm cái sổ ra chỉ cho đọc nha giờ có sổ mua được hay chưa chưa chắc nhìn nhìn xung quanh ê hàng xóm tao là thằng nào vậy hàng hả nhà tao nhà mặt tiền hay nhà hẻm ba hẻm bỏ thời buổi này là hẻm bỏ đúng không tại sao gì nó là hẻm bỏ 75 mới thì hẻm lấy bây giờ là 2020 hẻm bỏ em wow. mua nhà trong hẻm là thất sắc, đúng chưa bảo đảm luôn mua nhà trong hẻm là thất sách mong vợ mày đẻ sao chạy xe cấp cứu ba vợ mày đẻ sao chạy xe cấp cứu ba đúng không các bạn nên các bạn gặp những yếu tố này bỏ ngay nhà trong hẻm bỏ hẻm xe hơi thì được hẻm xe hơi thì được mấy em nói hẻm bỏ nó, nó buồn lắm luôn á hẻm xe máy bỏ đó hẻm xe hơi thì được hẻm cục bỏ đúng không hẻm cục bỏ rồi bữa nào lỡ vợ nó biết có vợ bé chạy đâu ba đúng không đàn bà nó ghen đàn bà nó ghen lắm mỗi lần nó biết hả má mình nhắn tin nhỏ nào ha mày hả con mày cầm tiền mà cho gái nè bà cầm dao bầu ra bà đứng ngay đửa đây đằng kia hẻm cục nó chém không trượt phát nào nó chém không trượt phát nào đúng không em nên hẻm cục là bỏ <laughs> hẻm xe hơi thì lấy nói giỡn thôi chứ bây giờ xã hội nó 4.0 hiện đại rồi tụi em phải biết đầu tư cho tương lai nè không cấp cứu nè đúng chưa rồi chữa cháy hai cái xe đó chạy sao hẻm là cái gì bị chết chùm rồi đó chưa kể sau này có vốn luôn ba bốn trăm triệu làm đại lý của bbt chở hàng vô nữa ông nội đúng không mày mua một cái nhà nó phải có giá trị thương mại mấy em nhà sẹt nhiều quá bỏ luôn nha kiếm cực lắm nó giao thư lộn á nhà chừng sẹt hai sẹt tối đa thôi có nhà mười mấy sẹt luôn mấy em có nhà mà tội có địa chỉ nhìn nó quả cho đậu luôn á mấy thằng ráp nó, nó quạo luôn á bởi vậy cái này có màn tròn tròn thằng Rapfood với thằng à, thằng thằng Go Việt hai thằng nó quăng cho cái địa chỉ kiếm không ra luôn em thằng nhỏ chạy thôi chạy vòng lạc mẹ khóc đó nhớ nha mấy thằng Rapfood với thằng Go Việt chạy cẩn thận nó cho địa chỉ sẹt là thấy bà nội luôn rồi nói cái gì ta à còn cái nữa à, hẻm là bỏ đúng không ngập nước bỏ mày không có dơ như mua nhau ngập nước đúng không ngập nước không sống được mấy em nước cống nó lên một cái một là thôi bán cái nhà không ai mua đó. bởi vì mua nhà phải tìm hiểu kỹ đầu tiên tới chỗ đó hỏi hàng xóm ủa chỗ này mưa ngập không đúng không hỏi nhiều hàng xóm vô chỗ này mưa ngập không đại ca đó chỗ này mưa không ngập có nửa mét nước thôi đó, à. chỗ này mưa không ngập có nửa mét nước thôi à. trời ơi má ơi nó bán nhà thằng rau nhà nó rau mùa khô không à dân chơi nó khôn lắm ba đúng không mùa mưa nó ém hết nó ngập nước bỏ sừ nữa được á <laughs> không ổn chút nào cả nó rồi nhà có nằm dưới đường điện cao thế không hả ông ở dưới đường đó cho ông lấy <laughs> có hết đó ông nội cái này là cái là lên lên, lên level cao nhà mà nằm dưới đường đường cao thế hay là nằm ở khu vực mà sạt lở này đó kia đó là cái sổ đó sau cũ má mới mà cấp sổ đó nhà nước chuẩn bị giải tỏa đó ông thần vô đó ở chụp chụp chụp chụp một phát một nhưng mà không sao cái bước mà bị lừa không bị lừa có bước kiểm tra sổ đỏ đó nó sẽ làm trong một cái video sau nha mấy em mấy em nhắc anh nợ mấy em video kiểm tra sổ đỏ nha đó. rồi nhà gặp nước không mua nhà gần xí nghiệp không mua nó xả thải hôi lắm đừng có bao giờ chơi mấy nhà đó nhà nằm bên gò dấp coi chừng wow. tại sao mình không có nói mình không phải là ăn ti gò dấp cho bạn gò dấp bình tĩnh nha không phải ăn ti gò dấp cho bạn gò dấp bình tĩnh nha không phải ăn ti gò dấp tại nhà bên gò dấp đó là nhà gần sân bay đó cứ 5 phút làm rơm rơm rơm rơm rơm rơm rơm rơm rơm rơm rơm rơm sống mình bệnh khỏi ngủ luôn ông ơi ai quen bộ bển đang âu yếm yêu đương rơm rơm cái sụi luôn có phải vậy hoài hả bởi vì bạn thấy không cái khu gò dấp á cái hạ tầng nó quy hoạch rất là dở tại cái chỗ đó người ta làm như người ta không có động lực để quy hoạch nữa bạn nhà toàn nhà sụp sụp sụp sụp không à xây được tấm hai tấm hết cản không luôn đâu có cho đâu khu đường nguyễn bạch đó ủa phải không ta phạm văn bạch quận 15 hay gì đó rồi dốc là là phan quý ích đâu đó khu quang trung trời ơi nó ngay sân bay không khổ lắm nhớ né đâu ra né đường ray xe lửa đó nha ông nội quá cái đường xe, xe lửa nó chả nó chả khác như sân bay đâu đúng không đang ngủ á tưng tưng tưng tưng rồi chút cái ra ga mà chưa kể nó hú nữa không cái tưng tưng tưng tưng ở thành phố hồ chí minh mình có những cái đường tàu dân ở đó toàn là nhà lụp sụp lụp xệ không bán không ai mua hết á nó không có giá trị thương mại chứ em đó đó là mình nói những cái mà nó nó nó căn bản nhất khi mà mua nhà nói chung là nhiều lắm mà trong video nó không nổi đâu cái này quan trọng nè bây giờ bạn muốn biết cái nhà nó có lên giá hay không á nó dựa vào cái gì nó dựa vào quy hoạch đó bạn phải hiểu được quy hoạch khu đó là cái gì hiểu chưa mà người ta đón đầu quy hoạch được á người ta mới vào còn nếu mà cái chỗ đó nó không có quy hoạch á thì nó nó sàn sàn không à nó không lên giá đâu đúng không thí dụ như giờ mua chỗ đó nó chưa phát triển nhưng mà bạn phải biết được à chỗ đó chuẩn bị quy hoạch đủ gì khách sạn 50 sao tòa nhà tháp độ 81 tầng hay gì abc chỗ này quy hoạch công viên chỗ này mở đường mở lộ đường vành đai hai đường vành đai ba đường vành đai bốn vậy đó mua là mình phải hiểu được quy hoạch đúng không nó nằm gần gần cái khu quy hoạch là tự nhiên nó lên giá cao thôi chắc chắn luôn nhưng mà lỡ mà nằm trên quy hoạch đó là xong game nha bởi vì chơi với quy hoạch phải chơi cho nó kỹ à tự nhiên cái chỗ đó người ta phóng lộ ông đâm đầu vô mua cái thằng chủ nhà nó biết ở chỗ này phóng lộ không đền bù bay vô bán rẻ cho mày 50 triệu cũng được nữa đúng không cạp đừng nào ngu đỡ hơn đó chứ giang hồ mà lừa nhau sống thôi ngu chết à nên các bạn phải biết được cái giá trị của miếng đất mình là gì và cái biên độ đất nó tăng lên là bao nhiêu hiểu chưa và đó nó có công thức hết rồi bạn không phải nó có công thức mà nó có cách nhìn hết bây giờ đất trung tâm tăng rất chậm mà bảo đảm thằng nào có tiền mua đất trung tâm đâu cần coi video của anh như vậy đúng không đất trung tâm nó thiệt với mày 50 tỷ khỏi rớ con khỏi rớ nghe nó 50 tỷ là vãi rồi có 50 tỷ đâu vô coi video của anh Duy Nguyễn đâu mình ở đây là mình tư vấn mấy bạn mua đất nhỏ thôi đất chừng 20 à, tỷ đổ lại đất chừng 20 à, tỷ đổ lại gì, gì sốc cho ba trời giá đất thành phố Hồ Chí Minh 20 tỷ chuyện bình thường còn nếu mà muốn mà mua đất mà 2 tỷ về nhân trạch đồng nai đi đương nhiên là duy không có làm tới nhân trạch đồng nai duy chỉ làm thành phố hồ chí minh thôi kiến thức bất động sản nó lá nhau rồi bạn áp dụng gì nhân trạch đất nhỏ đất lớn đất hẻm đất hẻm nữa chứ nhà đúng không trên đất có nhà không có nhà nó rồi bây giờ mình qua tới từng loại đất cái này dễ bị dính nè cái này là anh em bị gạt rất nhiều nha mua đất gần khu quy hoạch thì bạn phải xác định đất đó đất loại gì ông không phải giỡn đâu nha đất giờ có hai loại căn bản đất trồng cây với đất đất trồng nhà đó, bây giờ chọn loại nào mua đất để ở thì phải đất trồng nhà đất trồng nhà là đất có giá trị cực kỳ quan trọng đất trồng cây rẻ bèo <laughs> nhưng mà mua đất trồng cây mà mình hô biến nó thành đất trồng nhà được mình lời cao lắm em còn hô không được thì chết ngắt cái đó là kể như là được ăn cả mà ngã làm cu ly á nha đất trồng nhà trên giấy tờ nó sẽ ghi là đất ở có chỗ nó ghi đất ở đô thị có chỗ nó ghi đất ở lâu dài nhưng mà nó phải đất ở đó còn trong giới bất động sản nó kêu là đất thổ cư đó nên trong một miếng đất của bạn nó được bao nhiêu thổ cư và nó được bao nhiêu không thổ cư đó hiểu chưa đầu tiên đó là cái phần thổ cư là cái phần có giá trị để bạn xây dựng cái phần không thổ cư là không được phép xây làm hồ bơi thì được nuôi chó trồng chim mới thì được nuôi chó trồng chim mới thì được <laughs> à nuôi chó nuôi mèo chơi chim mới thì được nha chứ không được xây hiểu không bữa nào đi qua tới lĩnh vực xây dựng Di sẽ nói tiếp còn đây là đang nói về cái kinh nghiệm mà để chọn đất mà chúng ta phải chọn những cái loại đất nào mà nó nó phù hợp với mục đích chúng ta nếu mà không chúng ta bị lừa nó dễ chết lắm bạn vậy thì bị lừa là cái gì bị lừa ra này nè thằng đó đất trồng cây không à đất trồng cây cũng có sổ đỏ bình thường nha ông thần đất trồng cây không à nó bán rẻ nó nói là ơi ừ, giờ mua đi rồi xong rồi ra làm giấy tờ thành đất ở đúng không thí dụ như đất trồng cây giá trị 30 triệu mét làm đất ở thành 60 triệu mét ví dụ vậy đi wow. thì nói thôi giờ kẹt tiền quá má vợ đẻ con đau bồ nhí dí vợ đẻ con đau bồ nhí dí thôi giờ tao bán lẹ lẹ này mày ơi tao không có thời gian chuyển lên thổ cư nha thôi giờ mày mua đi mày chuyển thổ cư mày lời mấy tỷ luôn á wow cái thằng ngu ngu bay tát cái bập mày dính thuốc độc ối mẹ ối máu chết tại sao cái thói bạn nè má nó nói tự không nó cho mày ăn bảy mấy tỷ nó cho ông ta đúng không tự nhiên cái thằng đó nó bán đất tại sao nó không không không, không ăn mấy tỷ đi mà cho mày mấy tỷ cái đạo lý này không bao giờ có đúng không các bạn đạo lý này không bao giờ có làm gì có cái chuyện mà tại vì sao mày lên thổ cư được mày không lên đi mà mày bán cho tao để tao lên thổ cư cái đó bị lừa là cái chắc đó hiểu không nên đừng bao giờ nghe cái bài rất quen nghe cái bài rất quen thôi lên đi chẳng qua tao không có tiền đóng thuế à, mày đừng có lừa tao nhà nước cho mày nợ thuế đừng có xạo không nhà nước việt nam cho nợ thuế mày đừng có xạo <laughs> nợ thuế 5 năm xác định nghèo mà thằng giàu nợ cũng được nữa thằng giàu như tao nợ cũng được đúng không tại chẳng qua quê không nợ thôi tự ái sĩ diện không nợ thôi chứ ra cam kết ở hoàn cảnh khó khăn này nọ vợ ối công đau bà già bệnh gì đó lum la hết xong rồi cái nộp hồ sơ vô nợ thuế cái hồ sơ đất nợ thuế được nhưng mà khi bán phải đóng thuế vậy thì cái thằng hồi nãy tại sao mày không chuyển lên thổ cư cho mày đi để đất mày được full đất ở rồi mày nợ thuế nhà nước mày bán cho tao thì mày lấy tiền mày đóng thuế nhà nước mày lấy sổ ra mà không phải sổ phải lấy ra mà là sổ cập nhật đó thôi thôi không đi qua không sổ nhiều quá nhức đầu lắm bữa nào đi bữa nay nói đất thôi nên các bạn phải xác định đừng bị lừa về đất đừng bị lừa về đất đất phải có sổ chúng ta phải có cái sổ chúng ta mới có cơ sở để chúng ta mua mà chúng ta cầm cái sổ ra, ra thực địa chúng ta nhìn nữa coi cái miếng đất ở trên sổ có phải miếng đất tôi thấy hay không wow. hay là cái sổ nó, nó ở cà mau mà miếng đất nó ở bạc liêu là chết nha vậy thì bây giờ bạn nhìn nè nó nó nói qua vấn đề khác ở sài gòn này những cái vị trí nào đang lên giá bà phải biết đất ở đâu lên giá bạn không mua đi là bảo đảm bạn không bao giờ bạn mua được wow đó bởi vậy nhiều khi cha mẹ các bạn có tầm nhìn hay không bài bạc đi gái gú vợ lớn vợ bé đi hết mẹ tiền rồi giờ đẻ bạn ra bạn đi học tốt nghiệp đại học bách khoa của vợ là tốt nghiệp đại học sư phạm hai đứa bay cưới nhau làm thấy mẹ không có tiền mua đất luôn ví dụ như mày đi mày có tiền mày phải cưới con vợ nó có tiền luôn vậy nó mới khôn đúng không anh dạy cho mày câu phải nhớ cha mẹ nghèo lỗi định mệnh cha mẹ vợ nghèo lỗi của mày wow. đúng không tự nhiên đi cưới vợ nghèo thấy bà nội luôn người gánh nặng ai làm vậy bạn các bạn có thể là không đồng ý quan điểm với duy nhưng mà duy đang nói về video kinh doanh nha bà thì hôn nhân cũng là kinh doanh tại vì đây là đề tài kinh doanh đúng không chừng nào video tình cảm nó khác Em ơi hai quả tim vàng Một căn nhà nhỏ làm nên thằng cu Rồi đi em welfare chết mẹ luôn Welfare là gì? Welfare là bộ tức trợ cấp thất nghiệp dành cho người không có khả năng lao động Ở những nước tư bản phát triển à, Vậy đi đó. Vậy thì mình á, mình có tiền mình mua cục đất Con vợ nó có tiền nó xây cái nhà, hai bể đẹp Ra đường cốc ngán nào hết Đúng không? Phải là như vậy Mà đầu tư ở đâu? Đầu tư vùng ven các bạn có thể đầu tư huyện hay quận gì cũng được nếu mà các bạn nhắm cái huyện đó đó mà nó sắp lên quận bạn bụp vô một phát một bốn lên quận giá đó bất động sản nhảy tưng tưng tưng tưng tưng luôn đó quận 7 nè hơi mắc nhưng mà nó cũng còn đất đó nó như duy nè con miếng quận 7 nó giờ chia sẻ luôn đó duy con miếng quận 7 nói chung cũng nhỏ này có 400 mét vuông đất 400 mét vuông đất phải hết nha không chơi đất ruộng rồi nhà bè bạn đầu tư vô nhà bè được rồi tới cần giờ đó tại vì sao tại vì á, cái khu nam là cái khu đẳng cấp nhất sài gòn wow. không có khu nào mà đẳng cấp bằng khu nam hết á khu nam là khu phát triển nhanh nhất đất tăng nhanh nhất kết nối vip nhất wow. ghê không không phải không phải Ê, bậy cái này là chia sẻ kinh nghiệm thôi không quảng cáo bất động sản bảo đảm cũng phải là cò nhà cò đất không bán buôn gì đây nha và hiểu khu nam gồm có những quận nào khu nam gồm có quận 7 nhà bè cần giờ đó khu nam đó mà đó nói là quận 7 là gì có khu đô thị phú mỹ hưng là cái khu đô thị vip nhất thành phố hồ chí minh và việt nam được thành lập sớm nhất luôn wow. đó mà để cạnh tranh với khu phú mỹ hưng bây giờ đó chứ có khu thủ thiêm thôi mà thủ thiêm bây giờ nó còn dính nhiều vấn đề lắm nó chưa có đủ đâu mà trong khi đó bất động sản khu nam nó nổi lên nó, nó mọc ầm ầm ầm bạn qua khu nam kìa má như châu âu vậy đó ba wow. thiệt thằng khu nam á nó đẹp lắm nó như châu âu vậy đó một cái quận mà cái cái gọi là cái không gian xanh nó phủ kín bà biết không bà về sài gòn này, đi kiếm cái cây cực thấy bà nội nhưng mà khu nam nó cây nhiều lắm bạn nên khu nam là cái mảnh đất rất là tiềm năng và phát triển quận 7 là mắc nhất tới nhà bè rồi tới cần giờ cần giờ nó có rừng thôi nhưng mà dạo gần đây cần giờ cũng tương đối phát triển và những cái dự án của thành phố hồ chí minh đầu tư cho khu nam rất là cao kể cho nghe chơi nè cầu thủ thiêm không phải một cầu mà là tới bốn cầu lận nội cái cầu thủ thiêm ngay chỗ ngay chỗ tôn đức thắng là bây giờ các bạn nhìn thấy là mới con cây thôi đó nha cầu thủ thiêm á quận 7 là khu nam nó có tới hai cây rồi nó cây ba cây bốn đi qua quận 2 á là cái khu đó nó kết nối giao thông hình vòng tròn ôm hết thành phố hồ chí minh đường quỳnh tấn phát đi về phú xuân đó ghê chưa nguyễn hữu thọ này nọ kia sau này mở rộng hết làm thêm nhiều đường nhiều cầu phú xuân hai cây cầu phú xuân một phú xuân hai đó sau này làm thêm cầu bình khánh cầu bình khánh là như trên đường vành đại 4 đó nó kết nối dành đại 4 đi về đồng nai xong rồi sau này làm làm làm làm cầu đi qua tới vũng tàu luôn từ cần giờ đi vũng tàu luôn đó nên dựa vào những yếu tố đó mà nó phát triển rất là cao và có rất là nhiều cái dự án bất động sản đang đầu tư về khu nam nên khu nam trước trước sau và mãi mãi là khu vip nhất sài gòn thủ thiêm thì chờ đi đó nên đầu tư là phải chơi đó bạn mua đất ở vùng đó bạn ở cũng rất là ok ở quận 7 không thiếu cái gì cả chỉ thiếu tiền thôi dám tuyên bố bạn câu á quận 7 cái gì cũng có đó bạn coi triển lãm xe nó ở đâu vậy nó quận 7 đó trên đường Nguyễn Chí Linh không thiếu cái gì cả nó nên là các bạn đầu tư vào những cái vùng ven và khu bắc khu đông nó cũng nó cũng sôi nổi lắm khu đông là quận 9 quận thủ đức quận 2 nhưng mà quận 9 với quận 2 nó nó, nó nhảy nhanh hơn thủ đức còn khu ờ, khu tây là khu gì ở đang ở nè nói chung là khu nào cũng có gì hết á <laughs> khu tây là khu chỗ gì đang đứng quay phim nè đó khu tây thì nó phát triển chậm hơn nó phát triển chậm hơn nhưng mà nó cũng được nói chung là bây giờ các bạn tiền ít mà các bạn muốn an toàn này nọ kia thì các bạn nên tập trung đầu tư nhanh nhạy mua cái nhà để ở ở những cái khu đó đó còn cái khu trung tâm thì ta khỏi cửa đi ba khu trung tâm là bây giờ thứ nhất nó không lên mà thứ hai nó mắc hiểu không bạn chơi không nổi đâu